để cho các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 bên trong hộp nướng thì chúng ta sẽ có mâm và vị nướng bằng inox đây đây là mâm vị bằng inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi tắt lửa thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây que cảm biến của bếp á, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động phá ra lại đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo ờ, thông báo là tiếng bếp đây nếu như bạn các, các bạn mà chú ý lắng nghe đó, các bạn thấy một tiếng tạch của ờ, rle nó đã đóng lại là bếp nó đã tự động khóa ra thì ở một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm bí khi mà các bạn nấu nước á, mà nước nó có trào bên ngoài á, thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này đây khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý một điều á, là đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là bề mặt bếp của chúng ta nên nếu mà xảy ra cái tình trạng nước nó có trào bên ngoài á, thì nó không thể nào mà chạm đến đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt được nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không hề đúng nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh mà thôi đây cả ba bếp đều đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để thay thế cho hai cái đáy nồi đây ở cái quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở bên dưới đáy hộp của chúng ta đó, nhiệt độ đó, yêu cầu phải đạt là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra lại thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này ở nhà đó, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì những cái nồi đáy mỏng á, thường nó rất là dễ tản nhiệt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 nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam nhưng mà bù lại bếp ga Nhật này nó sẽ rất là tiết kiệm ga nếu như mà các bạn sử dụng khoảng từ 2 đến 3 năm thì cái ờ, cái lượng ga mà các bạn tiết kiệm được nó có thể sẽ bằng cái tiền giá tiền mà các bạn mua bếp nó đó là một điểm rất là đó là điểm rất tốt của mấy cái nhiệt này nó rất là tiết kiệm ga thì cả hai bếp của tôi á nó đều đã đạt đến nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm ngọn lửa lại thì tổ bếp bên trái của tôi đây là 340 và bên phải của tôi cũng 340 đây thì nó tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau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 cả hai bếp của tôi đều đã tự động khóa ga đây sau tính năng là bếp chạy nồi đây bây giờ khóa ga đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó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 khi đèn thì ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì các bạn nên rút sạc ra hoặc các bạn cũng có thể ờ, còn đỡ có thể nhận biết khi nào pin yếu á, thì các bạn có thể quan sát vào đèn thì trên bếp đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi hoặc các bạn có thể để ý vào nhịp đánh lửa của bếp đây là nhịp đánh lửa của bếp đây khi nhịp đánh lửa của chúng ta to và nhanh á, thì có nghĩa là pin nó còn nhiều còn khi mà các bạn nghe nhịp nhịp đánh lửa nó chậm và nhỏ dần này á thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào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 thì vì vì chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nó sẽ không đủ độ dày của học pin này nên các bạn sẽ mượn một cái lò xo này đây thì các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào phía trên được cực dương nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây thì các bạn chỉ việc móc cái lò xo này vào những cái lỗ này thôi để cho chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại đây để khi mà cho bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên hông bếp thì tôi cũng làm sẵn một cái đầu chờ để các bạn ờ, có thể cắm một cống sạc vào đây thì ở bên đây á chúng chúng ta sẽ có tính năng đây là tính năng rang xào đồ khô khi mà các bạn rang hoặc xào những món ăn mà cần đến nhiệt độ cao á thì ờ, các bạn sẽ sử dụng tính năng này thì như ban nãy tôi cũng đã nói á thì ở ngoài cảm biến ở đây nó sẽ giữ nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga vì ờ, đó là khi mà các bạn rang hoặc xào á, thì chúng ta phải cần nhiệt độ cao thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này khi mà các bạn kích hoạt tính năng này á, thì qua con biến này nó sẽ thay đổi đổi nhiệt độ chịu từ hai trăm rưỡi cho lên, lên đến 300 thì các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ bị ờ, cái nhiệt độ bị kìm hãm lại đây, để mà sử dụng á, thì các bạn chỉ việc nhấn vào đây khoảng từ 3 đến 5 giây thôi đây khi mà đèn ánh sáng đỏ hiện như thế này có nghĩa là các bạn đã kích hoạt tính năng để sử dụng ở bên đây thì chúng ta sẽ có tính năng là hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định là 9 phút thì các bạn có thể chỉnh tối ra là 20 phút thì ở đây tôi sẽ giảm cho một phút để thử cho các bạn xem đây tiếp nướng nó đang ờ, đến một thời gian hẹn giờ đây đây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 khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á, thì các bạn nhớ lưu ý một điều chúng ta sẽ để hộp pin này trống thì các bạn sẽ lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà vẫn cái pin bên trong thì khi mà hết thì trên ổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này đối với dòng bếp ga nhật này thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là dòng van 50 lút 345S này đây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 ở đây chúng ta chúng ta sẽ có nắp che đầu tiên lửa bằng nắp đây thì với loại nắp che này á các bạn có thể nấu nướng thoải mái mà không sợ nó bị rỉ sét như là những loại nắp sắt khác những loại nắp sắt khi mà các bạn nấu một thời gian á nó sẽ xảy ra tình trạng là bị mục sét và bị bể còn cái loại nắp che nắp che nắp ở đây thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra cái tình trạng mục sét nó bị bể thì công dụng của nó chính là giúp cho ngọn lửa của chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chậm lại năm trong vòng 10 ngày đầu tiên thì nếu như mà có lỗi gì về kỹ thuật á, thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương đây bếp đã tự động khóa ra sau có thời gian hẹn giờ cho nó cấm đây trong là bình thường khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ nướng này thì các bạn nên cho một ít nước vào bên trong để trong quá trình chúng ta nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn á, sẽ được mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga trên toàn quốc quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành